thành phố mới Bình Dương hiện tại đang rất là phát triển. Các công trình đang được triển khai tiến độ cực kỳ nhanh và đặc biệt vòng xây trung tâm thương mại lớn nhất của Đông Nam Á hiện tại cũng đang được ép cọc, đóng cọc và xây dựng những công trình xung quanh cũng như là công trình chính bên trong. Như các nhà thấy đây hiện tại bên à, đây là mình đang đi trong vòng xây lớn nhất Đông Nam Á nha, vòng xây thành phố mới Bình Dương. Dòng xe này sẽ kết nối tuyến metro từ Bến Thành đến Bình Dương và đây là những một trong những cái tuyến đường mà huyết mạch cũng như là giảm thời gian đi di chuyển đi lại từ Bình Dương lên Sài Gòn và cả nhà nhìn thấy xa xa đây là những máy ép cọc cũng như là những chiếc xe ép cọc à, đã được ừ, mang tới đây và chỉ việc là khởi công nữa thôi ạ à. và bên tay phải của chúng ta là những công trình của những tòa nhà cũng như là cao ốc đang được xây dựng theo mình được biết thì ở đây có một trung tâm thương mại cực kỳ lớn đang được xây dựng cái thứ hai là chi cục hải quan thớ cũng đang được xây dựng cái thứ ba là chung cư cao tầng và hiện đại nhất Bình Dương là Habitat cũng đang được tiến hành xây dựng tại đây ngoài ra còn có những công trình khác mà thành phố mới Bình Dương cũng như là những huyện, quận lân cận cũng đang tiến hành xây dựng mạnh để mà đẩy Bình Dương phát triển đi lên. Như chúng ta thấy đây, hiện tại bên tay trái cũng như bên tay phải của chúng ta là chung cư cao cấp Habitat. Chung cư này thì được khu công nghiệp Vship à, làm chủ đầu tư cũng như là thi công nha cả nhà. Và bên tay phải này của chúng ta là cục thống kê của tỉnh Bình Dương đó là một trong những công trình của tỉnh Bình Dương đang được xây dựng nha cả nhà và kế bên cục thống kê thì sẽ là chi cục thuế hải quan chúng ta thấy cái tòa nhà cao cao đó là chi cục thuế hải quan nha và chúng ta sẽ đi ra cái con đường là đường đồng khởi thì chúng ta sẽ thấy cái tòa nhà này đây là đây là chúng ta đã thấy rồi tòa nhà này là tòa nhà chi cục thuế hải quan nha cả nhà Các nhà xem tới hay thì hãy bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho mình ạ à.